thì ờ, sau khi mà mình có đăng tải một cái clip là ẩm tiết trung thu cho các cháu ở bản hàng trắng lừ ấy thì có nhận được một cái ờ, số điện thoại của quý cô bạn anh chị là khán giả là có hỏi rằng là tại sao lại làm cái ờ, trung thu bữa mặn cho các cháu ấy là còn nói rằng là ừ, hỏi Giang là tại sao lại làm như vậy là trung thu cho trung thu thực tế thì Giang cũng đã nói lý do vì sao Giang làm là có cả cơm mặn và ngọt cho các cháu tại vì có những cháu ở rất là xa bản thân Giang vào thì ờ, cái bản tính của Giang là hay thương các cháu nhỏ và muốn mong muốn là các cháu được ăn no mặc đẹp rồi các cháu ờ, sau khi mà cái Tết Trung Thu nó kết thúc thì là các cháu về cảm thấy nó vui vẻ nó ấm cúng hơn đấy chứ thực tế thì Giang cũng muốn làm như vậy à, có những bác lớn tuổi 70 tuổi trong miền Nam ờ, số điện thoại là 324 gì đấy Ờ, nói là Giang làm như này không đúng rồi ờ, phải làm như thế kia đấy Giang cũng cảm thấy là buồn mà Giang cũng suy nghĩ và Giang đặt câu hỏi là lăn tăn rất là nhiều ấy thực tế là mình làm là không phải là là, là vì cái cái này cái kia đâu à, quý ba anh chị nhá hiện tại thì Giang cũng đã có mặt ở nhà rồi đấy thì sau khi mà về thì mình cũng về nghỉ ngơi thăm gia đình và hiện tại thì nhà cháu chặn và anh chị biết rồi là cũng chưa tìm được cái thợ xây có thể là buổi chiều à, trong vòng là một ngày mai thì mình vào tìm thợ xây để xem là làm cho cháu chặn cái cái à, nhà vệ sinh này cái láng nền này thời gian này khá là bận luôn các anh chị ạ à, mưa thì ở văn chấn hiện tại thì à, cũng vừa tạnh được một chút hửng nắng thôi sáng này thì mưa đấy các anh chị nhé và cái à, con đường bê tông ở trên háng trắng lừ là Giang cũng phải dừng lại một thời gian tại vì bà con đang đi gặt sau khi mà bà con gặt xong mà con đường mà thuận tiện đi lại thì Giang sẽ tiếp tục lại trên đó để để để giúp bà con làm con đường đó thì tranh thủ ngày hôm nay thì à, Giang à, về nhà và muốn à, ghi hình lại cho các bạn chị biết là cái quang cảnh gần nhà Giang như thế nào và Giang cũng nhận được món quà của cô Xuân Đới đấy đã gửi cho các cháu nhỏ là những bộ quần áo rất là rất là đẹp luôn thì hôm nay là Giang mới nhận được thôi và cũng vừa lên lấy ở trên bưu điện của anh chị nhá thì uh, xung quanh nhà của Giang thì chẳng có gì đâu các anh chị ạ đây Thế bên uh, cạnh nhà của Giang thì là có uh, cháu của Giang là đang đang chuẩn bị xây nhà thì cháu cũng uh, làm thợ xây cháu cũng hay đi uh, xây uh, các uh, công trình Đấy, công việc chính là thợ xây mà đó còn căn nhà của Giang thì là ở bên cạnh Đấy, bên cạnh là cháu mình đang xây đây hiện tại thì uh, mọi người cũng hỏi Giang này và căn nhà cũng ờ, đẹp nhưng mà thế rằng nghĩ là không đẹp bằng người khác đâu bởi vì là mình ờ, thì rất là khó khăn cũng chưa có điều kiện để có thể là dựng căn nhà nó xây nhỏ nhỏ cho bố mẹ được ở xung quanh hàng xóm của Giang thì hầu như là nhà xây hết rồi đây này các anh chị nhá Đó. mọi người là xây hết rồi con đường bê tông của Giang thì là đi vào trước là bà con là góp tiền nhau để làm con đường bê tông này này để vào nhà là cách ờ, cái ờ, đường quốc lộ ở phía bên kia là khoảng 200 m đi vào đấy, bác chị nhé đấy thì bây giờ quốc lộ 32 này chạy lên uh, huyện mù quang trải này Để than nguyên lai châu này đó và chạy lên lào cai là chạy con đường này đấy thì uh, trước cửa giang là có một cánh đồng mà trước mà giang có về quay đấy thì là bà con gặt được hiện tại là bà con gặt xong hết rồi thì uh, vụ đông này thì uh, có nhà thì là trồng ngô này cái nhà thì là trồng rau này Cảm anh chị nhé Đây, phía bên này thì à, quý các bác anh chị có thể là nhìn rõ nhà của Giang hơn Đây, nhà cháu này đang đang làm thì rất cái lán tạm trước cửa nhà Đấy. còn cái xóm của Giang thì để vào đường này là ngõ cụt luôn quý các anh chị ạ không có đường thông xuống đằng dưới mà phải đi bộ men cái này thì mình sẽ xuống xóm dưới được đến đoạn này là mình có một con đường là là, là, là bị cụt luôn là không đi được còn đây là đây là nhà hàng xóm của Giang là nhà cuối cùng nhé các bác anh chị nhé còn đây chính thức là nhà của Giang đây đó cửa ở ngoài này thì mình làm cái à, mái tôn ra đấy khoảng à, ba 3 mét rưỡi để có thể là xe máy của Giang để sẽ để đây nó không mưa này các bác anh chị này đó đây các anh chị có thể nhìn đấy một căn nhà gỗ thôi đó và cái đồ đạc à, để trước cửa nhà Giang là của cháu của cháu à, Giang là đang xây nhà ấy. để sang này cả bàn ghế nữa đấy các anh chị nhé cái màn che rèm này thì à, Giang cũng che để nó đỡ nắng này thì buổi chiều là hướng Tây bên này mà đó nắng nó sẽ hất về bên này rất là nóng và trước cửa nhà Giang thì là có hai cây nhãn cách đây thì lúc mà trồng lúc đấy là Giang mới có được khoảng à, mười mấy tuổi thôi đã trồng hai cái nhãn rồi Đấy, có hơn hai chục năm rồi. còn chỗ này là chính giữa căn nhà thì là có một cái cửa chính nó nằm lệch sang bên này một chút để vào à, nhà của Giang là hai cái cửa hai cánh cửa rộng của bạn chị nhá đây đây là bên này là một cái à, cánh cửa nhá để mở ra này đó phía bên này là một cánh cửa vì nhà Giang là làm à, bốn gian nhà đất mà một hai 3 4 đó cứ bao chia 1 2 3 này 4 này đó thì nhà gỗ thì chát bằng cái này lần trước là Giang làm là mình mình đan những cái cây cây ấy, cái tre cái tre tươi hoặc cái tre ờ, khô hoặc cái tre ngâm ấy thì mình đan thành vắt nó kín ờ, vào thì mình chát là vôi cát và xi si. ở cái ba anh chị nhá nó như một cái bức tường xây ấy đó đấy gõ vào là cứ băng chỉ là như một cái tường xây luôn đó chứ không phải là chát đấy đâu xong mình quét vôi đây để làm nó cũng hơi lâu rồi đấy lâu năm rồi các anh chị ạ nhà là từ năm 2000 chính xác là 10 à 500 là lúc đấy là Giang mới là tốt nghiệp thì uh, lúc đấy là chưa chưa chưa đi làm mới tốt nghiệp năm 2002 là mình tốt nghiệp Ờ, năm 2013 14 à, gì đó đó còn phía đằng trong nhà của Giang thì à, cũng chưa được gọn gàng lắm bừa bộn Cô anh chị là thông cảm một chút và đợt trước thì Giang có nhận được cái cuộc điện thoại của một bác là nói là nhà mình là có cái bức ảnh và trước là cái, cái chim đại bàng mình treo đây này bảo là nó tán lọc ra ngoài thì à, Giang cũng cũng đã bỏ cái, cái bức ảnh này rồi nó chỉ có những cái giấy khen bằng khen này rồi ảnh bác hồ này rồi các mác này và những cái bằng khen là trước là mình đi bộ đội về ấy, còn giữ lại kỷ niệm còn nhà thì gặp thì à, hiện tại cũng chưa có chỗ để mà đựng thóc đựng gạo thì mình để tạm trong căn nhà thật ra đó thì trong căn nhà chính giữa căn nhà là như này các anh chị nhé đó thì là sẽ có một cái à, bàn thờ là của các ông các bà các bác các anh các cô các chị và mọi người đấy, đấy là người à, Thái của Giang thì cũng như người à, đồng bào Kinh thôi đó có đầy đủ bàn thờ nằm chính giữa và trong căn nhà của Giang thì được lát bằng cái gạch nhà hoa là cũng cũng ấy thôi cho nó sạch nhà ấy đó và hai bên đấy thì mình treo một cái bức tranh Ngày hôm nay Giang sẽ giới thiệu kỹ hơn hai bức tranh ngày trước là Giang cũng mua có một cánh cửa nó nhỏ là mình để đi ra phía đằng sau căn nhà của bác anh chị nhá tí nữa mình ra đấy mình sẽ quay kỹ hơn bên này là có một cái buồng nhưng mà lại không làm cửa ra chỉ làm một cái rèm thôi là trong đó có buồng và một cái gác xếp nhỏ ở trên đấy ở phía bên này thì là cái giường mà ngày trước là ra hay ngủ đấy đồ đạc của mình thì mới về thôi đấy các anh chị nhé máy tính này còn rất là lộn xộn đó và phía bên này thì có một cái cửa nhỏ nhỏ vào là để cho mẹ của Giang ngủ có cái mẹ ngày trước là cũng là giáo viên ấy thì là mẹ cũng có tuổi rồi và là cũng có bệnh tật nữa nên mình để mẹ ngủ riêng như này thì có cửa mình đóng vào đó là có một cái tủ lạnh để trong đó vâng chị nhá đấy thì giấy khen của bố Giang thì cũng trước là cũng làm bí thư tri bộ làm trưởng thôn này đấy bây giờ thì không làm gì nữa rồi đấy, bên này là nhìn ra trước cửa nhà Giang này đó và vâng, anh chị nhá Đấy, bàn ghế thì là của cháu mình thôi Đấy, thì Giang cũng uh, chia sẻ với uh, quý bạn anh chị luôn biết nhà nhà Giang là như nào Đấy, và có nhiều bác là có một cái điểm gì đó mà mà, mà trong cái phong thủy của mọi người có thể là xem nhà Giang thì mọi người có thể là chia sẻ cho Giang là là nên đổi phong thủy như nào có thể là sau này mình được cái uh, sức khỏe nó dồi dào đấy, để đi giúp bà con khó khăn đấy. phía bên này là cái tủ ngày trước là giang mua tường cái ảnh cưới là ảnh cưới của anh trai của của giang ngày trước ấy. anh trai ruột ấy. À, cũng lập gia đình rồi đấy, trên đấy là có một cái quạt quạt thì mình treo ở đây này đó trên này thì uh, trần nhà thì mình cũng trần bằng cái cái tôn các anh chị nhé, đấy, gỗ mà trần tôn đó cái đèn lồng đấy còn cái à, bức ảnh à, bức tranh mà của, của mẹ Giang thì là giáo viên mà. các anh chị xem được và bây giờ mình sẽ đưa vợ anh chị cùng toàn thể mọi người là ra phía sau nhà của Giang nhé đấy là Giang chia sẻ bằng những cái hình ảnh thực tế của của Giang đây chứ không không phô trương hay là mình mình uh, nó quá cầu kỳ đâu ở phía đằng sau thì có một cái hòm trước là mình đựng thóc vào đây sau này nhưng mà không khô thì mình đang sẽ đựng hòm thóc vào đây đấy mình không không đun bếp là để đựng thóc này ngô này không bị mòn, và chuối à mình có chuối treo này, chín này mẹ mình treo ở đây nó cái đồ đạc của người nông uh, thôn phú uh, ba thì nó hơi bừa bộn một chút còn cái xe đạp này là cái xe đạp mà Giang đi học năm 12 mới có một con xe đạp này mà đến hiện tại bây giờ là vẫn còn giữ ừ, kỷ niệm mà đạp suốt ngày tuột xích luôn của ba anh chị ạ à. đi học 12 đấy đi lên ờ, thị xã học ờ, cách 6 7 cây đấy để học cấp 3 nên cái lồng chim ngày trước mà Giang còn nuôi chim này Đấy, còn cái nhà của Giang thì lợp bằng tôn lạnh đó Đấy, làm tôn lạnh là đắt nhất đấy đó, lồng chim này Chéo nó lồng cùng nó còn áo đây. ở phía đằng sau này thì có một cái lộc vưng và một cái khế con con anh chị này đó khế con con và có quả rất là sai luôn này các bạn chị xem được đây rất là to đó. mình trồng là trồng làm khế cảnh thôi nhưng vẫn có quả nhé các bạn chị nhé còn cái dáng mình thì à, mình cắt tỉa như thế nào là tùy mình đó cái cảnh là còn cây cây lộc vừng có rất là nhiều cái cảnh ở trước mà mình trồng ấy tường thì nhà giang thì là bao quanh rồi từng ngày trước thì các bạn chị xem video trước rồi biết được đấy và một cái nhãn to này và hai cây xoài đằng sau này đấy, lợn và cái nhà bếp thì tách riêng ra cái nhà chính bên này thì là cái nhà bếp ở bên này đó nhà bếp thì các bạn chỉ biết rồi còn dây phơi quần áo mình chỉ làm đây này. nhà bếp thì chẳng có gì cả Đấy, nhiều chú ba chỉ là muốn xem lại toàn bộ ấy đang ghi hình lại cho anh chị xem hiểu về đó đây chính là con bếp này con bếp ga này và cái chung nước này trước này đấy, nước vòi sạch này ra cũng phải ấy này sẵn về này Đấy, nhà bếp thì khói rồi đó đây có bếp củi nếu mà mình hết ga thì mình đun củi đồ đạc mình treo trên này là cái ờ, đồ thực phẩm này ớt khô này măng này chỉ châu sấy này đó treo trên này đó cái này mình <laughs> đựng lọ mắm muối cái này có một cái chạn và sau nồi thì rang treo trên này nếu nó bừa bộn nó không không không được ấy à, đẹp thì các à, anh chị là thông cảm thì cũng chưa có điều kiện để làm ấy Đó, nhà bếp ấy ở phía bên này thì à, giang này thì cái nhà tắm và vườn ao nhà trước là cái chuồng lợn của giang đây nhưng mà không nuôi lợn nữa trong này <laughs> thì lại quay lại thôi nuôi gà đấy mẹ là nuôi gà đấy, bên này là có một con chim trước là mình nuôi từ nhỏ đây đó còn à, bên này là nhà tắm các bác chị nhá đấy nhà tắm liền kề với nhà bếp luôn đó nông thôn mà đấy, nhà tắm thì cổ rồi trên là không phải tét nước mà trước là mình xây một đấy lên nó thành một cái bể luôn là hút nước lên đó và đậy tấm pro vào thì nước nó sẽ tràn xuống thì mình cũng lắp ống cút này nước này đấy chạy trong này bình lọc than để uống nước sạch đấy nó <laughs> mình cũng tự là xây cái bể này lên nó xấu nó không được đẹp nước nó mòi hoa sen này hoa sen từ ngày thời cổ rồi bên này có một cái gương đấy khăn tắm như thế này các anh chị nhé đó rất là đơn giản <laughs> như bình nước nóng lạnh nóng lạnh thì không có nhá đấy. ở phía bên ờ, nhà tắm thì là cũng là đất nhà giang thì là nuôi gà đó đấy, cái giếng là ngày trước mà giang có đào cái giếng như kìa các anh chị đó có một cái giếng chỗ con gà đó đó đó mình đào đó, nuôi gà thì cũng vài chục con thôi Đấy, trong này thì có một cây khế và hai cây xoài đấy bao nhiêu là hai cây xoài đây này một hai ở à, một cây khế này khế ngọt Đấy, từng thì mình cũng rào vây kín hết rồi lưới gà đỡ bay vào Đó. còn nhà vệ sinh thì à, mình vẫn là dùng nhà vệ sinh khô tại vì ngày trước là nhà giang là vẫn là nhà à, nông thuần chủng thì mình vẫn dùng phân khô cho ủ do chứ mà sau khi mà mình ấy vào ấy sau đó cái lấy cái phân đó để đi bón phân ruộng cho vào ruộng đâm ra vẫn còn nhà vệ sinh đó chứ còn chưa có nhà vệ sinh tiêu hoại và anh chị thông cảm nữa Giang nói là hơi ấy một chút thì vì mình cũng chưa có điều kiện để giúp bố mẹ cũng chỉ có thể làm được phần nào đó thôi đó bên này là vườn của Giang và anh chị ở đấy vườn thì hầu như là bao quanh là tường hết rồi xây là Giang cũng ờ, gửi tiền về quá trình mà mình đi nước ngoài về đấy đấy sau khi về nước thì cũng gửi tiền bố mẹ xây bao quanh hết này vườn chuối này Ngày trước là cái ao này cái ao này là ao ngày trước là là là ấy còn có nước nhưng mà từ lúc mà anh cả của Giang mất lúc ấy là mà Giang chưa sinh ra đâu là anh cả lúc đấy là anh trai của Giang là sang Nhật Minh thì mới ờ, được có hơn một tuổi rưỡi thì mẹ Giang làm mải nấu cám lợn này này thì anh đó có bò ra ao và rơi xuống ao đấy sau khi mà bố Giang đi cày về thì là nhìn thấy con ấy bị nổi ở trên ao thì mới hỏi mẹ là con đâu thì chạy ra ao này mới té ngửa ra là con đã nổi chết ở trên ao rồi đấy là anh cả của Giang là sang Nhật Minh nếu như anh cả không mất thì chắc chắn là cũng không có Giang đâu thì mẹ Giang là chỉ xác định là để hai người sau đó thì mới tiếp tục là đẻ lúc đấy thì bố mẹ thì cũng có một chút là bố giận giữ mẹ rồi đánh mẹ này nọ vì không trông con cái ấy đấy sau đó thì cái ao này mới được lấp đi đó được ba anh chị nhá còn cái về lúc sau đó thì mới để anh trai của Giang là anh Sa Vĩnh Long nó tiếp tục đấy sau khi để anh Sa Vĩnh Long xong thì bắt đầu mới để Giang và chính tại cái ao này lúc đấy chưa lắp lấp vội đâu đấy là là là sau mãi mới lấp thì giang cũng ngã ở cái ao này luôn mà cũng bò ra lúc đấy đúng một tuổi rưỡi thì cũng nghĩ là là giang mất rồi ấy. rồi là mọi người hàng xóm là là bắt đầu là chuẩn bị là là có thể là theo như mình nói là về có vinh hằng rồi thì tự nhiên này giang lại sống lại thì từ đó thì mình mới cảm nhận được là ngày trước là anh trai cũng ngã tại đây và hiện tại bây giờ đến lượt người em là cũng ngã tại đây và cũng bằng cái tuổi đó nhưng mà thực tế là giang không mất là khi mình cảm thấy là cuộc đời mình còn rất là nhiều may mắn hơn rất là nhiều người thế nên là giang mới ờ, từ đó thì mình mới cảm nhận được là cái tình cảm rồi mọi người dành cho bản thân mình ấy thế là sống được cuộc sống ngày hôm nay là nhờ rất là nhiều người hàng xóm này anh em bạn bè và mọi người thì mình mới có thể sống sót được cái cái khi mà mình mình ngã xuống ao mới là hầu như là tắt thở rồi đấy mọi người là tắt thở chuẩn bị rồi đấy các vâng, anh chị ạ xong hàng xóm kể lại lúc đấy mà giang còn nhỏ không biết đâu đấy mà tự nhiên sống lại thì mọi người mới mới mới cứu được giang đấy, đấy là giang tâm sự thật là như vậy các anh chị nhé bên kia là mình trồng mía này đó sau đó thì bên à, ấy thì giang cũng chỉ biết là khi mình lớn lên mình biết là hồi nhỏ mình như vậy thôi đấy, bên này là chanh là chín hết rồi đó hai cây chanh củ rau thơm này xà lách này là tí cái kia diếp tanh này rồi là hành này rau thơm này ớt chỉ thiên này đấy của mắc cóng này rồi là cây à, lá mắc mật này đấy trồng hết cây mít thái này dàn mướp dàn bầu này rồi lá rong để gói bánh tết này này đấy chuối có đầy đủ hết nhá. lá rong này đầy đủ riêng này cái đu đủ này rau đay này rất là nhiều luôn đầy đủ luôn các chị ạ đấy, đỗ đang chuẩn bị trồng đỗ này, rau lang này có mía này đó và cây uh, cái gì con đang quên được cái này không nhớ nữa. cả gai này cây sung này cây công sung và gốc si này đấy rau thối này xào với thịt rang với thịt tuyệt vời rau thối là nói theo theo cái đồng bào hay nói trên này thôi các anh chị nhé còn tiếng thái gọi là có phăng nam đấy ăn ờ, người thì thum thủm ăn rất là ngon chành rất là tốt luôn này chẳng bán được đồng nào luôn hầu như là cho anh em bạn bè mọi người là ăn thôi đấy ba anh chị nhá đấy nếu anh chị nào mà mọi người lên nhà Giang thì nói chung là không phải mua chanh đấy cứ ra cây chanh là vặt về là có cõi thôi đủ nước chấm thoải mái chín hết rồi này mọng rồi chắc là trả trả bán nữa mấy nữa xem mình vặt xem là có bán được cho ai không <laughs> mua tranh không hoặc là cứ ba chị nào mà làm làm làm ờ, cái quán phở ấy cần tranh thì mình sẽ bán cho hoặc là mình sẽ cho tặng đấy đây là phía dưới này rau má đầy đủ hết nhá ba chị nhá và cái ao này hiện tại như là lấp rồi đấy là bây giờ là giang chỉ bỏ rau muống ở đây trước là giang trồng trồng rau muống thì khá là tốt luôn đấy rau sạch đầy đủ hết đó, chuối ven hết bức tường này đó, cái nhãn này thì là nữa mình sẽ chặt thôi nó vướng quá nó lang và cây ổi bo này là bị gãy trước là giang trồng cái ổi bo lúc còn đang còn nhỏ chuối lên ổi nó to to này đó lúc còn nhỏ thì mình mình trồng nhiều thứ lắm mình hay uh, nghịch cái giang hay nghịch là trồng cái khế rồi làm cây xưa này là cái mít này, này Midsize này, này cũng là của nhà mình này. Còn phía bên kia căn nhà kia là của hàng xóm các bác chị nhá Đất nhà Giang là như này Cua này cái là cua rỗng bên này Không lên tận nhà bên kia đấy Khá là rộng luôn mà Nhưng mà đất quê nó rẻ Không có giá trị Các anh chị không như thành phố một mét vuông ờ, tỷ đồng Như quê thì một mét vuông thì không nổi là ờ, 50 nghìn Bán thì biết bán cho ai Đấy chỉ biết ở thôi Đó thì qua đây thì Giang cũng muốn ghi hình lại và chia sẻ tâm sự với các bạn chị là như vậy Và Giang cũng uh, xin chân thành cảm ơn những người đóng góp à, mang tính à, tích cực cũng như là tiêu cực của quý các bạn anh chị khán giả rằng sẵn sàng là nhận hết tất cả mọi thứ có thể đổ thổi lên đầu Giang cũng được không quan trọng miễn là mọi người cảm thấy vui và mọi người hạnh phúc khỏe mạnh là Giang thấy yên tâm còn nếu mọi người ốm đau bệnh tật hay như thế nào thì lúc đấy Giang cập rất là buồn luôn đó à, có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thì Giang hẹn với các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo nếu các bạn anh chị nào mà thấy video của mình hay ý nghĩa thì ra một cái chia sẻ một đăng ký ủng hộ kênh và cứ bạn anh chị nào có gì thắc mắc hay comment ở phía dưới và đóng góp ý kiến cho Giang để Giang có thể hoàn thiện bản thân mình tốt hơn trong thời gian tới xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo